Xin chào các bạn, kể đến một số mẫu loa cao cấp của thương hiệu Bang Olufsen Đan Mạch như là Bell Sound Edge hay là Bell Sound Stage thì không thể không nhắc đến một dòng loa đó là Bell Play A9 à, và cái con à, Bell Play A9 MK4 đây thì chính là cái phiên bản mới nhất năm 2019 đến từ thương hiệu B&O một trong những cái thương hiệu mà mình thấy là có cái đặc trưng âm là cái phần trung âm rất là ngọt ngào và cái giải âm thanh nịnh tai nhất mà mình từng biết À, bắt đầu điểm qua một số các cái điểm nổi bật nhất trong thiết kế thì chúng ta có một con loa mà mình thấy nó không giống bất kỳ một cái mẫu loa nào khác với thiết kế lạ mắt mang phong cách riêng của những cái thương hiệu đến từ Đan Mạch. À, mặt này thì chúng ta thấy này nó giống như một cái mâm khá là to với đường kính à, cái như này này đường kính của nó là 72 cm ngoài cái e căng màu vàng hồng với cái viền màu vàng đồng như này thì chúng ta còn có màu đen màu trắng nữa để lựa chọn và cái mặt e căng vải này chúng ta cũng có thể tháo rời được và lát nữa mình sẽ tháo ra để cho các bạn xem các cái củ loa được bố trí bên trong như thế nào ta có ba cái chân loa chân loa phía dưới đây Đấy, chúng ta có ba cái chân loa này được làm từ gỗ óc chó và có thể tháo được ra hoặc các bạn cũng có thể mua cái giá để chúng ta gắn cái giá treo tường cái loa này lên được Đó. chiều cao từ chân này này đến đỉnh cái loa này là 92 cm và cái chiều sâu của cái à, từ à, mặt trước đến cái chân phía sau là 42 cm Đấy. Ngoài ra thì để cá nhân hóa cho từng khách hàng thì chúng ta còn có thể mua e căng này, à, e căng ngoài với nhiều cái màu sắc và văn hoa và họa tiết khác nhau nữa và cái chân gỗ này Đấy, chân gỗ này nếu như mà các bạn mà không thích màu nâu như ở đây thì chúng ta có thể thay bằng à, gỗ của cây phong hay là cây tách thì chúng ta sẽ có màu vàng hay là màu trắng khác nhau để thay đổi à, mặt trước này thì không có bất kỳ một cái nút ấn hay điều khiển nào cả mà cái dòng A9 này này thì tất cả các cái thao tác đấy thì đều sử dụng cái viền cảm ứng ngay phía sau đây đấy đều cảm ứng ở phía sau này thì mình sẽ lướt qua một số các cái à, cách để cảm ứng thao tác ở trên cái loa Ok tất cả các cái thao tác à, của cái loa để điều khiển thì chúng ta thao tác hết ở trên cái viền cảm ứng nó nằm từ đoạn này đến đoạn này này và nó chỉ có hai cái đèn duy nhất là một cái đèn biểu thị cái cổng đầu vào dựa trên màu xanh blue màu đỏ hoặc là màu trắng và một cái đèn nguồn bên này thì cảm ứng thì như sau chẳng hạn như tăng giảm âm lượng thì nhiều bạn không biết thì mình hướng dẫn là bạn vuốt cảm ứng từ bên này sang bên này đấy thì là tăng và ngược lại thì sẽ là giảm đó và nếu chúng ta muốn pause hay play dừng để chơi nhạc thì chúng ta tap một lần vào đây cảm ứng và chuyển đổi giữa các cổng đầu vào như Bluetooth hay con này có Wi-Fi thì chúng ta nghe được các cái đài Internet Radio trên toàn quốc à, toàn cầu đấy thì chúng ta có thể chạm được vào cái này tap hai lần vào đây này một hai như vậy nó sẽ chuyển cái cổng kết nối sang à, cầu đường khác và đây nếu để tua bài sang phải tiến lùi thì chúng ta cũng tap hai lần vào đây để next bài và tap hai lần ở bên này để chơi lại bài cũ đó là các cái thao tác cơ bản trên cái loa này ok để đi đến các thông số kỹ thuật thì chúng ta có các kết nối là không dây như là bluetooth là chuẩn 4.2 này kết nối AirPlay thông qua mạng Wi-Fi thì nó hỗ trợ cả hai băng tần là 2,4 GHz và 5 GHz kết nối không dây thì như vậy còn kết nối có dây thì chúng ta có thêm cái đường là 3.5 AUX và một cái cổng quát quang khá là tiện lợi để kết nối với tivi rồi bây giờ mình sẽ tháo cái e căng này ra xem này để xem là có bao nhiêu cái củ loa trong này và thông số chi tiết của nó Bây giờ mình tháo ra thì việc lắp vào cũng tương tự thôi nó có cái chun ở xung quanh đây rồi chúng ta lắp vào cũng dễ thôi Đấy, sau khi tháo e căng thì ờ, ở mặt trước này chúng ta có hai cái loa mid range hai cái loa mid range 7,6 cm ở hai bên này Đấy và ở ngay phía dưới đây thì chúng ta có hai cái loa twister 4,4 cm và công suất mỗi loa ở ờ, loa ờ, mid range này là công suất mỗi loa là 200W đấy và cái loa twister thì công suất mỗi loa là 150W đó. còn ở phía sau nó sẽ bố trí thêm ba cái loa nữa mình sẽ quay ở phía sau đây ở phía mặt sau đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay một con subwoofer với công suất 400W và đường kính con loa subwoofer này là 20cm và ở cái phiên bản MK4 nó hơn hẳn ở các cái phiên bản à, trước là nó có bố trí thêm hai con loa mid toàn giải đây này full range hai con loa full range À, hai con loa này thì nó có đường kính là 3,8 cm với công suất mỗi cái con loa full range này là 200W. Đó. À, âm ly ở trong thì đều sử dụng âm ly class D và tổng công suất cả bộ này là 1500W. Đấy. Có một à, đặc điểm nữa là nếu như mà ở những cái dòng loa thông thường ấy thì chúng ta chỉ dùng một âm ly kéo cho tất cả các loa bên trong. Nhưng mà ở những cái dòng loa cao cấp như Bell Play A9 này này thì nó đã tách riêng hai loa mid sử dụng âm lý riêng, hai loa full range cũng sử dụng âm lý riêng và loa twister hay kể cả loa subwoofer cũng sử dụng âm lý riêng. Và cái ưu điểm của cái việc dùng âm ly riêng này là gì? Là nó sẽ tránh được những cái nhiễu xuyên kênh giữa các cái giải tần số với nhau. Thêm nữa là mỗi cái âm ly thì nó có một cái điểm mạnh ở các giải tần riêng nên cái việc uh, sử dụng âm ly riêng như thế này này nó sẽ tái tạo được âm thanh trung thực và tách bạch hơn được ở cả ba giải âm. Ok, đối với tất cả các dòng loa à, của Bang Olufsen thì âm thanh đặc trưng của nó ấy, là rất là nịnh tai và tách bạch rõ ràng được ba cái giải âm thanh. Và với cái con Bell Player A9 này này thì nó cũng vậy. Thêm nữa là cái phần giải trung âm của nó thì khá là ngọt ngào. Giải cao thì sáng và chi tiết, còn giải trầm thì nó xuống khá là sâu tới 33 Hz. Với cái con loa subwoofer 20 cm mà mình à, ở mặt sau này này mà mình đã nói đến và công suất riêng cho con subwoofer đấy là 400W. Và à, giải cao của nó thì cũng lên được khá là cao ở cái giải tần là 23 kHz và cũng giống như các cái loa thông minh khác thì con Bell Play A9 này này cũng có thể chỉnh được âm thanh chuyên nghiệp qua cái phần mềm à, mà hãng cung cấp bằng cái à, các cái equalizer mà hãng đặt sẵn theo diện tích phòng, theo vị trí đặt loa hay là theo thể loại nhạc. Hoặc là các bạn cũng có thể tùy chỉnh theo cái sở thích của mình bằng cách là tăng giảm cái âm chest và âm bass qua cái ứng dụng Bang Olufsen mà hãng cung cấp sẵn. Và các bạn lưu ý một điều là bnoa 9 cái phiên bản MK4 này này nó được bán ra thị trường với hai phiên bản. Đó là một phiên bản có hỗ trợ Google Assistant điều khiển bằng giọng nói và một phiên bản là không có điều khiển bằng giọng nói các bạn nhé. Ok thì như mọi khi cái phần cuối cùng của mình thì sẽ là thử nhạc để trải nghiệm sản phẩm à, Và các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để luôn luôn cập nhật những cái video mới nhất của mình nhé hơi bên bờ dòng sông qua biết bao mùa lũ nụ hôn rơi biết đâu ai thì theo So.